Ngày Tết có những phong tục gì? Dân tộc ta có nhiều ngày Tết. Tết là cách nói tắt hai chữ lễ tiết. Có tiết thương nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, thanh minh, đoàn ngọ, trung thu. Ngày Tết nêu ở đây tức là nói tắt lễ tiết nguyên đán, ngày đầu năm. Ngày Tết, dân tộc ta có nhiều phong tục hay, đáng được gọi là thuần phong, như khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ. Từ trẻ đến già, ai ai cũng biết không nhắc thì thanh thiếu niên cũng mua cho được cành hoa, bánh pháo. Nghèo cũng có chiếc bánh trưng, chai rượu. Vì vậy, xin miễn liệt kê dài dòng để trao đổi một vài phong tục đáng được duy trì, phát triển. Tống cựu, nghênh tân Cuối năm, quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi, cùng làng xóm, dọn dẹp nhà thờ, đình chùa, đường xá phong quang, tắm giặt, cắt tóc, may sắm quần áo mới, trang trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế ấm chén và mọi thứ, thức ăn, vật dụng. Nhiều gia đình nhắc nhở, dặn dò con cháu, từ phút giao thừa trở đi, không quấy khóc, không nghịch ngợm, cãi cọ nhau, không nói tục, chửi bậy, không vứt xác, viết vẽ bừa bãi. Cha mẹ, anh chị cũng không của mắng, cha phạt con em. Đối với ai cũng tay bắt, mặt mừng, vui vẻ niềm nở, giàu lạ, giàu quen. Đối với bà con xóm giềng, dù trong năm cũ có điều gì không hay, không phải, điều nặng tiếng nhẹ, hay xích mích gì đều suy xóa hết. Dầu có thực lòng hay không, nhưng không để bụng, cũng không ai nói khích bác hoặc bóng gió, ác ý gì trong những ngày đầu năm. Dẫu mới gặp nhau ít phút trước, nhưng sau phút giao thừa coi như mới gặp nhau, người ta chúc nhau những điều tốt lành. Hái lộc, sông nhà, chúc Tết, mừng tuổi, Ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thịnh vượng, mạnh khỏe tiến bộ, thành đạt hơn năm cũ. Lộc tự nhiên đến. Đi hai lộc chỉ là một cành non ở đình chùa, ở chốn tôn nghiêm mang về nhà. Tự mình xông nhà hoặc dặn trước người nhẹ vía mà mình thích đến sông nhà. Bạn nào vinh dự được người khác mời đến sông thì nên chú ý, chưa có sai hẹn sẽ suối quẩy cả năm đối với gia đình người ta và cả đối với bạn. Ở thành thị thời trước, sáng mồng 1, có một số người nghèo gánh một cái nước đến các gia đình giàu có lân cận và chúc họ lộc phước dồi dào. Những người này được thưởng tiền rất hậu. Nhiều người không tin tục sông nhà nhưng cũng phải dè dặt, chưa dám đến nhà ai sớm, sợ trong năm mới gia đình người ta xảy ra chuyện gì không hay, đổ tại mình nặng vía. Chính vì vậy, đáng lẽ sáng mồng một đông vui đại hóa ít khách, trừ những nhà đã tự sông nhà. Vì tục xong nhà chỉ tính người đầu tiên đến nhà. Từ người thứ hai trở đi thì không tính. Sau giao thừa có tục mừng tuổi chúc Tết. Trước hết con cháu mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Ông bà cha mẹ cũng chuẩn bị một ít tiền để mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm, láng giềng, bạn bè thân thích. Lời chúc có ca, có kệ, hẳn hoi, nhưng xem người ta thích nhất điều gì thì chúc điều đó chúc sức khỏe là phổ biến nhất. Chú ý tránh phạm tên húy gia tiên, tránh nhắc tới lỗi lầm sai phạm cũ, xưng hô hợp với lứa tuổi và quan hệ thân thuộc. Chúc Tết, những người trong năm cũ gặp rủi ro, tai họa, thì động viên nhau của đi thay người, tài qua nạn khỏi. Nghĩa là ngay trong cái họa cũng tìm thấy cái phúc, hướng về sự tốt lành. Kể cả đối với những người phạm tội vẫn với thái độ nhẹ nhàng, khoan dung. Nhưng nhìn chung trong những ngày đầu năm, người ta kiêng, không nói tới điều rủi ro hoặc xấu xa. Quanh năm làm ăn vất vả, ít có điều kiện qua lại, thăm hỏi nhau. Nhân ngày Tết đến chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm thật là đậm đà, ý vị. Hoặc điếu thuốc miếng trầu, hoặc chén trà ly rượu, chẳng tốn kém là bao. Hiểm một nỗi, nhiều người còn quá câu nệ, công thức dườm già, không chủ động được kế hoạch. Nhiều vùng nông thôn, hệ đến chúc Tết nhau thân thiết, phải nâng ly rượu, nếm vài món thức ăn gì đó, chủ mời mới vui lòng. Năm mới từ chối, sợ bị rông cả năm. Quà Tết, lễ Tết, bình thường qua lại hỏi thăm nhau, có khi cũng có quà, biểu lộ mối ân tình. Nhưng phong tục ta, đi lễ Tết vẫn còn ý nghĩa hơn, nhất là đi trước Tết càng quý. Loại trừ động cơ, hối lộ quan trên để cầu danh, cầu lợi, thì việc biếu quà Tết, tổ ân nghĩa tình cảm là điều đáng quý. Học trò Tết thầy giáo, bệnh nhân Tết thầy thuốc, con rể Tết bố mẹ vợ quà biếu, quà Tết đó không đánh giá theo giá thị trường. Nhưng cũng đừng nên gò bó, câu nệ sẽ hạn chế tình cảm. Không có quà, ngại không dám đến. Dân tộc ta tuy nghèo nhưng vẫn trọng nghĩa tình. Lời chào cao hơn mâm cỗ. Lễ mừng thọ Ở các nước Tây Âu thường mừng thọ vào dịp lễ kỷ niệm ngày sinh. Ở ta, người xưa ít ai nhớ chính xác ngày sinh tháng đẻ, nên vào dịp đầu xuân thường tổ chức mừng thọ lục tuần, thấp tuần, cửu tuần, tính theo tuổi mụ. Ngày Tết ngày xuân cũng là dịp mọi người đang rảnh rỗi, con cháu tụ tập đông vui. Cũng vào dịp đầu xuân, người có chức tước khai ẩn, học trò sĩ phu khai bút, nhà nông khai canh, thợ thủ công khai công, người buôn bán mở hàng lấy ngày. Sĩ, nông, công, thương, tứ dân bách nghệ của dân tộc ta vốn cần cù, Ai cũng muốn năm mới, vận hội, hành thôn, làm ăn xuân sẻ. Đầu xuân chọn ngày tốt đẹp, bắt tay lao động sớm, tránh tình trạng cờ bạc, rượu chè, hội hè đình đám, vui chơi quá đà. Sau ngày mồng 1, dù có mãi vui Tết hoặc còn kế hoạch du xuân, đón khách, cũng chọn ngày khai nghề, làm lấy ngày. Nếu như mồng 1 là ngày tốt thì chiều mồng 1 đã bắt đầu. Riêng khai bút thì giao thừa xong, chọn giờ hoàng đạo, bắt đầu, không kể mồng một là ngày tốt hay xấu. Người thợ thủ công nếu chưa ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình một sản phẩm, dụng cụ gì đó. Nguyên vật liệu đã chuẩn bị sẵn. Người buôn bán vì ai cũng chọn ngày tốt nên phiên chợ đầu xuân vẫn đông. Mặc dù người bán chỉ bán lấy lệ, người đi chợ phần lớn là đi chơi xuân. Cờ bạc Ngày xưa, các gia đình có nề nếp quanh năm cấm đoán con cháu không được cờ bạc, rượu chè, nhưng trong dịp Tết, nhất là tối 8, 29, gia đình quây quần bên nồi bánh trưng thì ông bố cho phép vui chơi, có cả trẻ con, người lớn, những nhà hàng xóm, những gia đình thân cận cùng vui. Tam cúc, cơ gánh, cờ nhảy, cờ tướng, kiệu, chắn, tổ tôm, ai thích trò nào chơi trò ấy. Đế lễ khai hạ, tiễn đưa ra tiền, coi như hết Tết thì sẽ bộ tam cúc, thu bàn cờ tướng, cất bộ tổ tôm hoặc đốt luôn khi hóa vàng. Tóm lại, ngày Tết là ngày tiêu biểu cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Giá như phát huy thuần mỹ, phong tục đó từ gia đình ra xã hội, ai ai cũng đối xử với nhau trên thuận dưới hòa, kính già yêu trẻ, thì đất nước quê hương sẽ tươi đẹp, giàu mạnh, bộ máy pháp luật bớt đi bao nhiêu khó khăn.